Rồi, chạy rồi đấy. Chạy rồi bắt đàn đấy. Chạy rồi đấy. Cô là bao nhiêu tuổi không phải còn lấy giấy ta đồng bệnh lắm, hai người con. Mẹ cân Thánh Hồ à? Thả ra cân đi. Rồi, làm biết được đâu bỏ khẩu trang một chiếc bỏ ra điện thoại điện thoại thì có ừ. cô bà bác là sinh năm bao nhiêu sinh năm 65 65 đúng không đến nhá từ từ để lâu ghi đi ăn tuổi là sinh năm 65 là năm nay ừ. bao nhiêu là năm nay ờ, sáu ờ, à quên năm mươi khoảng ờ, đến năm tám gì đấy sáu năm năm bảy ừ. tuổi ừ. ất tỵ ấy, con rắn ấy bác quả tất là nó thế thì nó mới cảm nhận được các cái chỉ số trong cơ thể bác chứ à thế à đưa bảy tuổi này cơ thể bệnh tật gì biết à bác là cao một mét bao nhiêu cao một mét sáu mươi Dạ 63 Vào cân không? Cân đi gì? Cân khám sức khỏe Vào đây khám sức khỏe đi nha Khám sức khỏe Ờ à, Cân sức khỏe xem là mình được bao nhiêu cân à, Tao bây giờ tao Tao bây giờ chắc không bắt được nên cân được nên Cái này cầm này đây có cần phải quay mặt không? Không nhìn thấy mặt Không nhìn thấy mặt Chỉ nhìn thấy mỗi cái chân thôi nhìn để lùi lùi đấy để để đặt ra ngoài kia gì đấy cứ rồi ok rồi để xuống đi năm mươi phẩy chín đâu có năm mươi phẩy chín cân á năm mươi cân à vâng sao lại tù đi nhiều thế nhỉ tao nặng hơn mày ấy Cốt ừ. đi Ừ đấy mày xem Tao nặng mà Ăn từ từ chứ đứng được đâu tí nữa Chưa tí nữa để xem cảm nhận cái gì đã ừ. Ô, sao lại hạ cân đấy nhỉ? Ô, thế đéo là Nó 53, năm nay nó 50 Còn được không đấy? Ô, cái, cái, cái, cái mặt thớt đấy thế <laughs> Đang quay rồi, quay rồi em sẽ Đây của bác là cân là nặng là 50,9 cân này ừ. Cái chỉ số này là cái chỉ số mỡ ừ, ờ, toàn cơ thể của bác là 22,2% Tức là ở cái mức uh, ờ, 22,2% là cái mức bình thường Là máu mỡ đấy hả? Cái mỡ, cái chưa là máu mỡ Máu mỡ đấy hả? Không, cái này là à, đây là cái ờ, cái tuổi thực ờ, gọi tuổi cơ thể của bác là 42 tuổi là bắt thấp hơn tuổi. Vâng, qua đứng ấy tí cân luôn. Làm gì vậy chị? Cân, Thế, cân nên chị ờ, kiểm tra xem là sức khỏe của mình như nào máu mỡ, máu mỡ không biết rồi không BMI các thứ là có đấy hết hả cái chỉ số BMI là trẻ không quấy rồi cần hết làm gì À cô đang quay. tỷ lệ chiều cao và cơ thể Ô, 19, có, có báo về ung thư không? 19... Nó có báo về ung thư không? Biết, cái này không có một số chỉ số bất thường thì có nguy cơ bị um, phát hiện ra được u tuyến giáp cả cũng có những sâu à, à, một số à, à? mà bất thường à, à? lát có bác là bán này không ấy ờ, không cái cái cái cân này bây giờ nó hiện đại mà chị ừ. thì bắt đầu mình nó như là mình phát hiện ra sớm được mình đi ấy đi đi kiểm tra cái mỡ nội tạng mỡ nội tạng là cái mỡ trong bụng giống như kiểu mổ gà ra nó có mỡ bám vào ruột rồi vào gan rồi đấy đồng bê các kiểu đấy đồng bề các kiểu đấy nói nhá cái mấy gì mà gái hả có nhiều quá này mấy cái ờ tao cất ở đây em em gọi em gọi mẹ em sang đây cần ừ gọi sang gọi lập sang cái bà đâu cái bà đâu cái bà mắng bà nào cân thế nào ừ, để để con bà thảo mỗi người một ấy cháu còn phải để lâu lắm cho nó như nào đã từ từ à, thế này à? mười chín nó đầy đủ quá đi gần một cái gần gần một người cũng lâu phết đấy đấy ô chị ơi nó phải kiểm tra đầy đủ thì nó mới ấy được rồi dựa vào các cái chỉ số này nói ờ, ờ, kết luận ờ, ra làm sao đấy chứ mấy quả thôi đây lấy sáu nghìn 69 à, là đi 15 15 15 là 16 nghìn thành nữa là 16 cơ cái này cần gì phải đi đi đi sau đó khám gì anh ừ. ở đây dạ. là mà ấy đi sau đó khám thì cũng thế vậy anh sau đó xét nghiệm máu không được cháu xét nghiệm máu được cháu chỉ à, các cái chỉ số Ờ, ờ, ờ, nếu mà các cái chỉ số nó bất thường thì có nguy cơ thì làm sao đấy nay quên không mang cái đó hết áp đi mang thế không đâu à không mang đó. lúc nào mai mai đo cho bác nè bây giờ huyết áp có huyết áp dịch cân trong vòng hai tháng cơ mà Tiếp thế thì bao nhiêu người? Cân được bao nhiêu? Ý là người ta bảo mình cân ít nhất một ngày một người là được rồi Nhưng mà à mình à? thích mình cân bao nhiêu thì mình cân Càng nhiều càng tốt Đó. Chứ còn đâu có phải là mình phải bây giờ người già chủ yếu chứ trẻ làm sao à lúc làm mình lên không bình thường trẻ tài nó bất thường nó có những cái tuyến giáp hoặc là cái nhân dân tử cung chẳng hạn đấy sỏi thận cái này lên là bác con rồi tài cái nhiều cái nó cũng bất thường nhiều người trẻ bị phát hiện ra tuyến giáp nhờ con này thế thế ừ. như bác không bị tuyến giáp các chỉ số của bác ờ, ba ông nó báo hết đến đấy hả các cả là có, có bệnh gì là cái nó lên lên bác thảo hết này. Ừ, bác thảo là bác là nặng những 50,9 cân cái chiều mà chiều cao một trăm 163 mươi Mày 150 cân nhỉ? Ừ. cái um, thế, thêm này cái cái uh, tuổi cơ thể của bác là tuổi, tuổi sinh học ấy. cái tuổi sinh học của tế bào cân trong cơ thể là 42 tuổi nhưng tuổi thật của bác là năm nay là bác là 60 mươi tuổi là bác lốt ờ, cân cân đây để kiểm tra xem là dạ, sức khỏe của mình nó có biến chuyển gì không thiếu cơ thiếu nó đâu. thiếu những cái gì là nó bị ấy không phải là những người chỉ là trẻ bình thường nhá cái độ tuổi trẻ hơn mà nó ở cái mức đẹp ấy là nó sẽ ở mức từ 3 đến 5 tuổi sẽ phải trẻ hơn ba năm tuổi nhưng, nhưng nếu mà bị già hơn thể thực thì nó sẽ đang ở cái trong phải năm mấy cân hóa Thảo à, chưa được 51 con là Thảo gầy đấy ý là như thế thiếu protein là lên là bổ sung khẩu phần đấy cân cho đào đi đào trèo lên cân đi nó ăn thịt đấy là ghét thịt Thảo đi ra này Thảo đi ra để cho đào cân đi Từ từ tiếp không phải nói nói đã Cái chỉ cái uh, BMI là cái cái này của bác thì bình thường này Đây cái chỉ số chuyển hóa thấp đến chính là bác cũng chưa được Cái gì là bình thường cơ? Cái chỉ số BMI là tỷ lệ cân nặng trên chiều cao của bác ờ. là đang ở cái mức là ờ. bình thường hơi ờ. hơi thấp một tí hơi gọi là dạng là thiếu cân ừ. tóm lại là như thế nói chung mà này trong phải 55 sáu cân có mươi cân tí đó tí đó cân để cân thấy ở toàn xương quay đây bác xem có bệnh tật gì không cơ mà đấy nói tóm lại là bác là thiếu cơ này mỡ dưới da hơi ít nhưng mà thiếu thiếu cơ và thiếu canxi trong người bà này vừa cao mà cứ tưởng phải năm mấy cân sáu mấy cân qua cơ chị thân tháo tất ra thêm tháo tất ra vâng, tháo áo ra bây giờ tháo tất ra không chỉ cần tháo tất thôi bệnh tật gì vâng, trong người này đi không cân nữa à bẩn cả bẩn cả chân một tí thì dẫn cân